thoải mái là thôi nhá viên được cả cần mượn con con đi cần con nhân sẽ phải sống nhân mày ô hàm ô đúng không anh về mà giờ là về cha chơi đó để con cho cho đó về hàng đó Hả? vấn đề thế này có dẻo cần phải cha là thấy cho nên tập xíu nữa chứ sẽ tay mà thời gian bán chạy chế với những bạn mà đó có tè chưa có tè có tao có để bán tao Tao hỏi chín tờ tỏ Dạ Có tờ phơ đấy Hai cái lồng sàn Chiêu nhận đây Nhắc ơi Nhắc à Nhắc bao giờ đó Hả? Ôi, nhắc rồi Chào bé Diệp Diệp nhiều hơn cũng kẹt đi bây giờ Nó hỏi á Nó hỏi khỏe Một tí số lắm Chưa là dân đều tên nào đấy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 sàn tệ à. dạ, ờ, sàn tệ dạ, ờ thằng lo chết dạ, chết nó quá quá quá quay vào cái này rất là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 오, 그랬잖아. 깨뚜기띠마. giờ nó cái chiếc con của ngoài nó hai cái hai cái tiếng ai giờ tới bố ôi cha nà có phải hai cái tiếng ai giờ tới bố ôi giờ nó cái con của nhà nó cha nà mù ma mà dạ dạ dạ tới bố tôi hòa đấy tôi hòa tôi hòa kệ như tôi làm tôi hòa mày như cứ vô giờ cô lâu cô giờ như cô lại vậy bia nhà bia mà tập cho chết rồi mà hiểu tận này chả tăng à đi với cái gì nó tiền hôm nay chỉ xin về đi cái gì để chả à mày dám phải chả mày cứ đùm như nhỏ cái gì hả <laughs> nhà muôn lâu nhà sao lại là quả làm nhầm nguyên là nhầm nguyên là nhập vậy nhà là có làm thì nó có cái nhà muốn gì ạ chắc chắc giờ nó cũng coi nó làm sao nhiều cái gió pizza nên nhiều con đó nhưng mà nó là สนามีสนเอาหายก็ก้าเนี่ยตตเอากนี่เอากนี่ลุยนะเออเออไม่มาอันนี้ดีนะอันนี้ดีนอนนอนดี๋ยวกูมี่ยมันยังลุ้นให้เขาอ่ะเอาก็เสียเท่าไหร่จังอ่ะ chắc là không dần lô chỉ nghe miệng này Cảm ơn chị ạ, hát Mình nhà mình làm như thế, có làm thế là có Mình làm mưa, mưa nắng ngắt như coi vậy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 thấy cái quả mềm bảo như thế nhỏ dần nó nó nào nào nó giàu chẳng có hiểu á giờ mua xe ta buông hoàng á ồ vậy chứ cái thằng cái gì thế này là cái đó bữa cái đó này Ờ, dạ. mày ra nó đâu dạ tem mặt na dạ ờ. nó chết chết tệ mưa qua phun nào ạ mà gió hàng này hàng này chỉ tỏ quạt phun này có nhiều à cái con tem nhận hồ thì xé hả ấn tệ con mèo lên mà ta ấn tệ thì vừa tệ hoàng xây dựng vua dẻo giờ giờ giờ pha phải gì phải nào thế là mình thế nó gì thế à, nhầm à, thế lô nhân mà này mình mà nạt thà hít ta nó còn ờ, đi không tụi tí gì không thì vừa thưa ra này mà không ờ. mà không nhận lò nó như chứ nó mà như cái này không tập à, không tập chứ nó mà muốn tập vào xuống nhà muốn giống quần không như gì nhà cái mùi gì ấy, ai mà hiu rồi à? nhà cái mùi gì đấy à? mà <laughs> nhà cái mùi gì cái hạt đầm bánh chỉ là lo bố cả chỉ cho tiền là thế ta đã chỉ chỉ là phụ tiền tiền tiền ha cha ta cho cùng lò chỉ cha ta cùng với nhau tao mà điện thoại đi bảo về luôn à là nhớ mà điện thoại nhớ mà đi chứ là cái ta bà hải luôn bà chỉ cho phải à สมัยกี้งาเวียงโอแม่ฮิโซงินาโตไฮโอโอพินอโตเลยแม่ ta na siêu mình nhất thìn na à, giang à quê chỗ man bề ô hiểu lo thế ô thế na. nên mà nên mà bắt du vẫn phải ta mà thái là tạo này 因為阿爸阿姑阿爸阿媽食飽啊嘛。咁咪你上面叉誒上面叉咩？喂，咁唔係咁嘅啲嘢。你聽到我以前講嘢唔得。是㗎，你上面反對最後買食阿不叻。我操！

sẽ ta sẽ sẽ mang nghìn ô ơi chấm quên à nghìn ê giả mà lỗ mình à sẽ nói yeah. quay mà cả phải mà ấy, à, cả con ừ, ờ, nó mà mày. Nó mà giác. Con này chị ạ. Để con lắm. Hay gì mà. Như chưa một con. Chân à, à chân nó. À, liềm oh ô

ินหกเีโยจ่าสนาตุโอ